làm thế nào để hết sợ hãi trong việc mà chúng ta mua bán cổ phiếu vậy sợ hãi trong đầu tư cổ phiếu nó đến từ đâu và làm sao để chúng ta có cách để giải quyết vấn đề sợ hãi này trong phần lớn các nhà đầu tư bạn biết rằng ba cách để chúng ta xử lý vấn đề nỗi sợ hãi nỗi ám ảnh trong đầu tư chứng khoán là gì và trong video này Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách để chúng ta xử lý cái nỗi sợ hãi nỗi ám ảnh trong đầu tư cổ phiếu của mình Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trong cái trình buổi tối ngày hôm nay. Xin chào quý vị các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Vậy sợ hãi trong đầu tư chứng khoán việc mà chúng ta mua cổ phiếu nó đến từ đâu và làm sao để chúng ta có thể hiểu rõ rằng bản chất sợ hãi là gì ạ? Nếu chúng ta hiểu rõ bản chất sợ hãi là gì thì chúng ta có thể tránh xa được nó. Nhưng phần lớn chúng ta lại gì ạ? À? lại không dám đối mặt với nó và chúng ta gì ạ tránh nó và khi mà chúng ta tránh nó thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại ám ảnh nỗi sợ hãi trong đầu tư chứng khoán vậy sợ hãi là gì ạ các bạn sợ hãi là gì sợ hãi nó đến từ đâu ạ nếu chúng ta hiểu sợ hãi nó đến từ đâu những cái nỗi ám ảnh nào nó đến trong sợ hãi đặc biệt là trong đầu tư tài chính trong đầu tư chứng khoán trong đầu tư gì ạ tất cả những lĩnh vực khác nhau nếu bạn biết cái điều đó thì các bạn sẽ có thể xử lý được toàn bộ cái nỗi sợ hãi ám à, ảnh của mình à, xin chào bạn Nguyễn Lực xin cảm ơn các bạn xin bạn à, xin chào bạn Phạm Thạch xin chào Nguyễn Phúc xin chào bạn à, Đào Ngọc Bình xin chào Nguyễn bạn Nguyễn Mạnh xin chào Trần à, Xuân kia là tất cả anh chị em đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay xin chào Nguyễn Quyết Tiến xin chào chị Tú Tú Hạnh ạ xin chào Tuấn Lợi xin chào Lê Dự xin chào bạn Nguyễn Thành Quân xin chào Trung Thông xin chào Văn Trung xin chào tất cả anh chị em đang có mặt uh, trong cái buổi tối ngày hôm nay xin chào chị Lê Thủy xin chào Tuấn Ngô xin chào Thủy Lệ xin chào tất cả anh chị em thì trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái cái độ sợ hãi cái mức sợ hãi và tại sao chúng ta lại sợ hãi theo các bạn sợ hãi là đến từ đâu đầu tiên chúng ta sẽ chúng ta thể comment là theo các bạn chúng ta thấy là sợ hãi nó đến từ đâu và chúng ta cần phải nắm rõ được cái sự sợ hãi nó đến từ đâu thì chúng ta mới quyết giải quyết được nó nếu chúng ta không biết nỗi sợ hãi đâu thì làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được cái nỗi sợ hãi đúng không ok một bạn có hỏi là gì ạ à? nếu trả lời giúp em là sự biến động của KDC thì phim nay có phải lòng lẻo hay không đấy chẳng hạn đấy. thế đến đây sợ hãi chúng ta đã đến từ đâu? vấn đề đó cũng là mỗi sợ hãi đúng không xin chào bạn Nguyễn Thảo xin cảm ơn bạn rất nhiều ạ ok sợ hãi nó đến từ đâu sợ hãi nó đến đâu câu hỏi này có phải là câu hỏi mà chúng ta gọi sợ hãi không à, tư duy trong quá khứ ạ <coughs> còn điều gì nữa chúng ta hãy nói về bản chất của nó tiềm thức ạ còn điều gì nữa tất cả những điều đó chúng ta cần phải biết được thì chúng ta mới giải quyết được nó còn nếu không biết được làm sao chúng ta có giải quyết được người ta bảo đi qua nỗi sợ hãi à đi xuyên qua nỗi sợ hãi thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao để đi xuyên qua nỗi sợ hãi đúng không ok và có lẽ là không để chúng ta đợi lâu và chúng ta bắt đầu trong buổi tối ngày nay bởi vì trong buổi tối hôm nay thì à, trước khi mà vào chương trình thì ờ, những bạn nào học về xu hướng dòng tiền thì tối nay chúng ta sẽ bắt đầu vào 8 giờ 30 thì bạn nào mà chưa được nhận được cái đường link thì có thể uh, hỗ trợ bạn uh, bạn hỗ trợ nhá thế thì trước khi mà chúng ta nói về cái sự sợ hãi và nói về thị trường hôm nay thì uh, để chúng ta không mất thời gian cũng sẽ chia sẻ ngay tức khắc bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ phải nói về bản chất sợ hãi bản chất của sợ hãi nó đến đầu tiên là gì ạ sợ gì ạ sợ không đủ đến đầu tiên nó đến sự không đủ chúng ta có nghĩa là chúng ta không đủ kiến thức nên chúng ta sợ chúng ta mua một cổ phiếu nếu trong trường hợp mà chúng ta không đủ kiến thức nên sợ có thể nó bị điều chỉnh hay là sợ gì ạ à? đúng không Sợ không đủ có phải không ạ sợ không đủ kiến thức này không đủ kinh nghiệm này không đủ trải nghiệm này à, tôi còn quá trẻ này tôi à, mới tham gia thị trường tôi là f 0 này hoặc là có những nỗi sợ mà chúng ta thấy là trong quá khứ của chúng ta trong quá khứ rất lâu lâu rồi chúng ta bị cái gì ạ à? một ai đó nói về những câu đầu tư chứng khoán là cờ bạc đúng không đầu tư chứng khoán là cờ bạc đầu tư chứng khoán là chết đó đầu tư chứng khoán là nguy hiểm lắm các anh chị em ạ tất cả những cái mà chúng ta bị ám ảnh về cái nỗi tiềm thức từ bố mẹ từ anh chị từ những người thân của chúng ta từ quá khứ nó tạo ra những nỗi sợ hãi ám ảnh chúng ta nên chính vậy nỗi sợ hãi nó cũng thể đến từ những cái gì ạ, cái quá khứ cái người thân nhưng ở đây Dũng muốn nói là nó bản chất của những cái sợ đó là sự gì ạ sợ ở đây là sự không đủ à, không đủ tự tin này không đủ kiến thức đấy là sợ đầu tiên anh chị em nếu ai đã thấy là chúng ta thấy không đủ kiến thức không đủ tin thì comment số một cái ạ đúng không chúng ta đấy là nói về nỗi sợ hãi thế thì bây giờ chúng ta thấy là một vài cổ phiếu khi mà chúng ta thấy rằng cũng bảo à, cái đây là một cái cổ phiếu có mẫu hình này này có mẫu hình kia này anh chị em vào đi thì phần lớn anh chị em có ai đã mua DC DGC không ạ đây là những cổ phiếu DGC anh chị em có ai đã mua cổ phiếu DGC à, ờ, bởi vì những cổ phiếu này Dũng đã public chứ không phải là giấu giếm gì cả thì bây, bây giờ chúng ta khó phải là bây giờ chúng ta tại sao chúng ta lại không mua được cổ phiếu đó đơn giản đó tại sao chúng ta lại không mua được cổ phiếu đó vẫn lý do vì sao chúng ta không mua được cổ phiếu này đâu câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không mua được cổ phiếu này bởi vì sao ạ tại sao ạ bởi vì có phải là chúng ta không có kiến thức đúng không ạ anh chị em không có kiến thức đúng không không có kiến thức không đủ tự tin nên gì khi mà Dũng chia sẻ thì anh chị em không dám mua đúng không đầu tiên là chúng ta thấy là không đủ là không đủ kiến thức đúng không không đủ tự tin đúng không nên dẫn chính như vậy thì rõ ràng là một số anh chị em thì nó điều chỉnh thì ờ, chúng ta bán ngay có anh chị em nào có nghe là cổ phiếu này nó tại trang tăng bao nhiêu không ạ nó về đến bao nhiêu khi nào bán không ạ nếu chúng ta học kiến thức rồi chúng ta thử chia sẻ một chút đấy ạ nên cổ phiếu này thường thì nó cần phải như nào nó kết thúc được thường nó phải như thế nào đó mới chạy hết được hay vì chúng ta không đủ tự tin chúng không dám mua thị trường nó sâu lắm các anh chị em ạ thị trường chung nó đang đặt đỉnh nó sâu lắm và thực ra là Dũng cũng chia sẻ là thị trường nó đang rất xấu chúng ta đừng có mua nhưng chỉ có một số anh chị em hiểu rõ được cái cơ bản mà Dũng chia sẻ thì anh chị em lại thấy nó là gì ạ à? nó là những cổ phiếu siêu cổ phiếu ai đã thấy điều đó không ạ và nếu ai thấy điều đó thì chúng ta comment số 2 đúng không comment số 2 để chúng ta nắm rõ được để chúng ta hiểu rõ được à, đúng không đấy là cái vậy thế thì đúng rồi chính là chạy nước rút đấy thế nó chạy nước rút chưa mà chúng ta bán ra nó chạy nước rút chưa mà chúng ta sợ đúng không và chúng ta thấy là cái cơ hội của chúng ta đấy bên đến bây giờ chúng ta hỏi có mua đấy không có hỏi là bây giờ có mua đấy không thì hôm nay một số bạn có hỏi là bây giờ nếu mà mua thì có thể hai ba hôm nữa vẫn tăng nhưng nếu chúng ta có mua thì mua ở phiên này hay không ngày mai ngày kia chúng ta có thể mua được hay không dù nó có thể tăng khoảng 5 phiên nữa 6 phiên nữa thì chúng ta có thể mua được hay không theo anh chị em có thể mua được hay không câu hỏi đặt ra là nên chúng ta là gọi là sợ kiến thức không đủ đến dẫn đến là chúng ta gì ạ à? chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội nên rõ ràng là có những anh chị em đã thấy thấy rằng là chúng ta kiếm được lợi nhuận nhiều không và các bạn thấy là tất cả những cái điều này có phải là do chúng ta may mắn không ai nghĩ là may mắn thì comment số 1 còn ai nghĩ là chúng ta có kiến thức có niềm tin có đủ những cái trải nghiệm thì chúng ta thấy là thị trường nó biến động rất là lớn chúng ta không không sợ đúng không đấy là quan đầu tiên chúng ta gọi là thiếu là không đủ kiến thức không đủ tiền tiền và ờ, vấn đề thứ hai là chúng ta sợ mất cơ hội mất cơ hội có phải là bây giờ chúng ta đã thấy rằng là khi mà cổ phiếu này tăng rất mạnh đúng không bây giờ chúng ta sẽ xem là những cái cổ phiếu nó đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua như cả DGC này chúng ta xem là những cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu ờ, kinh đô đúng không đúng không thì cô kinh đô hôm nay có bạn hỏi là đây có phải lòng lẻo hay không tí nữa chúng ta sẽ chia sẻ kinh đô này hay là một số bạn có nhìn thấy những cổ phiếu như là S99 đúng không S99 thì bây giờ khi mà chúng ta có kế hoạch mua nó rồi thì bây giờ chúng ta có mua được hay không tại vì nó cứ tiếp tục tăng như này và chúng ta có kế hoạch mua trước rồi do chúng ta sợ nên cứ tăng như này thì bây giờ chúng ta có dám mua không hoặc là nếu mà vì sao chúng ta lại lại mua ở những đỉnh ạ tại sao chúng ta lại cứ hay mua ở vùng đỉnh đúng ờ, không? tại sao chúng ta lại mua ở vùng đỉnh đúng không tại sao chúng ta lại mua ở vùng đỉnh anh chị em ạ bởi vì chúng ta có phải sợ mất cơ hội không nếu chúng ta không mua thì rõ ràng gì ạ đúng không không mua thì rõ ràng gì ạ không mua thì sao thì rõ ràng là chúng ta thấy cái gì ạ chúng ta thấy mất cơ hội nên vấn đề là khi mà cổ phiếu đã đỉnh thì anh chị em thấy là một nhiều người bắt đầu nhảy vào mua không ạ tức là lúc mà thị trường nó đang tạo đáy hoặc là nó đang kiểu như giai đoạn hôm nay thì mọi người không dám mua vào nhưng khi bắt đầu nó chạy ngày mai nó chạy ngày kia nó chạy và tiếp tục nó chạy thì có vẻ chúng ta bắt đầu nhảy vào mua không ạ lúc này chúng ta sẽ nhảy vào mua chúng ta sẽ tham gia vào thị trường đúng không ạ thì lúc đó chúng ta gọi là sợ gì ạ sợ nếu mà chúng ta không mua thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ mất cái cơ hội tức là chúng ta sợ là mất cái cơ hội mất cái thời cơ để chúng ta tham gia vào thị trường nên khi mà thị trường đã đỉnh á, thì chúng ta phần lớn chúng ta sợ là chúng ta sợ mất cơ hội nếu không mua có phải đa phần mọi người thường là mua ở vùng đáy à vùng đỉnh ấy. cái, cái phần cuối của chương trình là do chúng ta sợ mất cơ hội nên chúng ta phải mua vào nếu không may là cái cơ hội những cổ phiếu nó bị trôi qua nên chính vì vậy thì chúng ta cứ mua cứ mua vào những vùng đỉnh bởi vì nếu không sẽ mất cơ hội nắm giữ cổ phiếu có phải không anh chị em nếu có phải thì comment cái ạ à. tại vì chúng ta chỉ có ba nỗi sợ hãi thôi nhìn về nó biết được nó thì chúng ta mới xử lý được còn không biết về nó thì làm sao mà xử lý được anh chị em là thấy điều đó không ạ bây giờ cổ phiếu kinh đô chả thế nếu ngày mai nó tăng tiếp đúng không ngày kia nó tăng tiếp thì sao thì sẽ có một nhóm nhỏ họ sẽ mua ở đây tại sao họ không mua ở đây tại sao họ sẽ không mua ở những cái vùng này hay là những vùng này tại sao họ những cái vùng này họ đã rũ ra hết rồi tại sao họ không quay trở lại họ mua những cái vùng này vùng này tại sao họ lại không mua và đến khi ngày mai ngày kia nó lại tăng rất mạnh và họ sẽ lại đu trên đỉnh ngọn cây anh chị em đấy lại đu trên đỉnh ngọn cây và cảm giác là ui giời ơi nếu đáng nhẽ nếu cổ phiếu này lần trước mình mình gì ạ mình thấy nó tốt mình cho nó tuyệt vời đúng không thì bây giờ nó quá tuyệt vời nên bây chúng ta gọi là sợ mỡ, mất cơ hội thì ờ, đúng không vậy chúng ta sẽ xem nào tất cả những cái cổ phiếu có phải những cái cổ phiếu này đã được báo trước đã bảo là tôi tặng cho các anh chị và các bạn đó đây có phải là nói mang tính chất là là gì ạ à? các anh chị em thấy là phải tặng cho anh chị em ăn Tết này tặng cho anh chị em là đầu tư dạng này đúng không chúng ta thử xem cái điều này có đúng không ạ rõ ràng là dù là Dũng có tặng anh chị em và các bạn thì cái điều đầu tiên đó, chúng ta thấy là nỗi sợ là nỗi sợ không đủ kiến thức không đủ kiến thức thì nỗi sợ thứ hai là không đủ niềm tin và bây giờ chúng ta là sợ mất cơ hội nên chúng ta toàn là treo tôi trèo lên đỉnh ngọn cây đúng không hay là cổ phiếu chúng ta thấy nó đang lao dốc xuống đáy thì chúng ta lại gì ạ à? lao dốc xuống đáy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cổ phiếu lại tiếp tục đúng không tiếp tục là à, chúng ta sợ là nếu chúng ta mua bắt đáy thì cổ phiếu nó sẽ hồi nên chúng ta lại cứ tiếp tục lại sợ đúng không à, ok xin cảm ơn các bạn rất nhiều thế chúng ta sẽ tiếp tục cái nỗi sợ thứ ba là số nỗi sợ được ít bị được ít hơn có khi nào chúng ta đang lãi 20 phần trăm nếu bây giờ chúng ta không mua cổ phiếu nữa thì chúng ta sẽ được chúng ta lại mong muốn là ít là 30 phần trăm chúng ta mong muốn là 30 phần trăm chúng 40 phần trăm chúng 50 phần trăm nếu mà không mua nữa chúng ta sợ ít hơn con số mà chúng ta có và cái lợi nhuận của ta khi mà chúng ta đạt 30 phần trăm 40 phần trăm thì chúng luôn luôn có cảm giác là ít hơn chúng sợ chúng ta được ít hơn những cái gì mà chúng ta mong muốn anh chị em hiểu là sự chúng ta thấy rất là nếu chúng ta đang đạt 100 phần trăm rồi lợi nhuận 100 trăm rồi thì thông thường chúng ta lại tiếp tục tăng margin tăng tất cả mọi thứ lên lên để chúng ta tiếp tục lên bởi vì nếu không thì chúng ta được ít hơn so với những người khác hoặc ít hơn chúng ta luôn luôn so sánh thường là chúng ta luôn so sánh với ai ít khi mà chúng ta so sánh với bản thân mình chúng ta luôn luôn so sánh với người khác bởi vì lúc đó trên thị trường thì các giúp kín giúp mở ông nào cho nói là tôi đã kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận ông nào cho nói là tôi rất là giỏi ở ờ, các chương trình mà tóm lại là các thiên tài xuất hiện rất là nhiều nên chính vì vậy thì bản thân chúng ta thấy là cảm giác mình đang được ít hơn mình đang được không bằng người ta nên đấy cũng là một nỗi sợ khi mà chúng ta sợ ít hơn thì chúng ta sẽ gia tăng tình trạng chúng ta để làm sao bằng bạn bằng bè bao nhiêu các bạn thấy là ba cái nỗi sợ đó là của tất cả chúng ta đều phải không ạ nếu phải thì comment cho Dũng số 1 đúng không Phải có phải để comment cho Dũng số 1 đúng không ok thực tế thì bạn gì ạ à? khác gì rốt ạ à? vấn đề chúng ta chả hiểu vì gì ạ à? cái cổ phiếu này nó như thế nào vì chúng ta chả hiểu vì đó nên chúng ta thấy là khác gì thôi nhưng nó khác rất nhiều bạn ơi nó khác rất nhiều lắm ai thấy cổ phiếu S99 khác rất nhiều thì hãy comment cái là khác đấy để cho bạn bạn Nguyễn Sam này bạn thấy ạ à? tại vì chúng ta thấy mà không đủ kiến thức thì chúng ta sẽ thấy tình trạng như vậy hiểu không nếu chúng ta không đủ kiến thức rốt là một rốt còn cổ phiếu S99 là một cổ phiếu S99 khác nhau rất nhiều bạn Nguyễn Sam nhá nên khi mà chúng ta không đủ kiến thức là chúng ta sẽ thấy là nhìn cái nào nó cũng giống nhau giống nhau vô cùng và nó giống nhau ở lúc mà chúng ta bắt đáy giống nhau ở lúc chúng ta sợ đỉnh và giống nhau tất cả những cái à, tóm lại là rất giống nhau là chúng ta không phân biệt bởi vì hành vi chúng ta nó là như vậy ok đấy là chúng ta thấy là rất nhiều các bạn đã thấy và khác nhau đấy ạ à. khác nhau rất nhiều luôn ạ chứ không phải là giống nhau đâu ạ nên có thể về gì ạ à, nếu mà chúng ta đầu tư 10 năm đúng không 5 năm 2 năm mà hoặc là một năm mà chưa có kết quả thì chúng ta phải là gì ạ xem lại mình nè à xem lại mình tại sao mà người ta lại kiếm lợi nhuận nhiều như thế tại sao chúng ta đi học bao nhiêu phương pháp mà chưa có kết quả thì phải xem lại mình đi tại sao những chương trình public như này mà chúng ta lại không mua được cổ phiếu đúng không tại sao những chương trình tuyệt vời như này mà chúng ta lại không dám mua cổ phiếu đó là lý do vì sao đơn giản thế thôi ạ tại sao lại như vậy và chúng ta cần phải hiểu rõ là tại sao tại sao có hỏi đặt ra tại sao với bản thân mình thì khi chúng ta hiểu rõ tại sao thì chúng ta sẽ xử lý được thì trước khi mà Dũng sẽ nói một chút để chúng ta xử lý cái nỗi sợ hãi sau đó thì chúng ta phân tích đôi điều về thị trường chung tối hôm nay đúng không vậy chúng ta bây giờ chúng ta biết cái nỗi sợ hãi đó rồi thì chúng ta cần phải làm gì ạ để làm gì ạ đúng không phải làm gì ạ? ganh tị hay đố kỵ á nó cũng là một cái gì ạ nó là một cái gì ạ? khi mà ganh tị nó là chúng ta ít hơn nhưng nó ganh tị đúng không cái nỗi sợ hãi cái, cái sự ganh tị cái sự ở bên trong nó là một nỗi sợ có ai nghĩ là ganh tị là nỗi sợ không ganh tị đối kỵ là một nỗi sợ mà khi mà trong lực hấp dẫn mà đố kỵ thì làm sao hôm trước Dũng đã học về các bạn đã học về một khóa học là bí mật đầu tư chưa bí mật đầu tư từ ăn rét, đố kỵ nó dẫn đến một năng lượng tần số thấp và khi tần số thấp thì nó sẽ lấy hết tiền của các bạn ra nên những ai mà đố kỵ thì những người đó sẽ mất tiền đơn giản thôi những ai mà đố kỵ những ai mà có năng lượng thấp thì chúng ta sẽ bị mất tiền còn những ai mà có năng lượng cao là chúng ta sẽ có tiền nên những cái năng lượng biết ơn yêu thương đúng không những cái năng lượng biết ơn yêu thương những lợn cho đi những cái năng lượng mà cảm giác là chúng ta cảm giác bình an là những năng lượng mà chúng ta có được nhiều tiền hơn còn những ai mà mang tính chất đố kỵ đúng không không có sự hào phóng chúng ta gọi là luôn luôn nhìn người khác chúng ta ghen tị thì bản thân chúng ta tự nhìn ra chứ không phải ai nói cả bản thân chúng ta nhìn thấy con người chúng ta nó ở trong đó chúng ta sẽ thấy ngay chứ cái này là không ai biết được bởi vì con người chúng ta nó phản ánh rõ rõ nhất trong cái việc mà chúng ta nhìn thấy thế thì bây giờ chúng ta sẽ là giải quyết cái vấn đề đó là gì ok giải quyết vấn đề đó là gì ạ giải quyết vấn đề là khi nếu chúng ta thấy đố kỵ nếu chúng ta thấy ghen tị nếu chúng ta thấy mọi thứ thì có đơn giản thôi tất cả nỗi sợ hãi điều đầu tiên đó, chúng ta cần nhìn thẳng vào đó nhìn thẳng vào đó những cái kỹ thuật này rất đơn giản đó. nếu anh chị em gì ạ anh chị em muốn muốn biết là chúng ta nhìn thẳng như thế nào không đơn giản thôi tại vì những cái điều này không ai dạy các bạn tôi đố các bạn biết rằng là ở trên thị trường chứng khoán trên gì ạ tài chính hành vi tất cả những nơi khác các bạn đi học hàng trời kể các bạn có thể nghe tất cả những cái gọi là kinh thánh hay là những cái gì đó thì các bạn sẽ thấy là không ai dạy các bạn thì đây là Dũng sẽ tiết lộ cho bạn một cái bí quyết đơn giản đó khi mà các bạn thấy nỗi sợ hãi bất cứ một điều gì làm sao làm sao đúng không hãy nhìn thẳng vào nó tức là các bạn hãy nhìn nhìn vào nó chỉ quan sát vào nó là quan sát cái nỗi sợ hãi đó cứ quan sát liên tục để can quan sát liên tục cái nỗi sợ hãi đó anh em thấy không thưa bây giờ chúng ta nỗi sợ hãi là gì mất tiền thì quan sát liên tục vào cái nỗi sợ hãi đó bởi vì khi mà thường là khi mà chúng ta mất tiền là chúng ta đau bao giờ chúng ta sẽ gì ạ à? chúng ta tránh nó chúng ta bỏ qua nó chúng ta không muốn nghĩ về nó nữa nên chính vì vậy chúng ta sẽ mất tiền và chúng ta làm cho chúng ta mệt mỏi chúng ta tờ ơ và chúng ta đúng rồi chúng ta sẽ làm cảm giác như là chúng ta đang gì ạ thường do trốn tránh giống như thi lại ấy. anh chị em bị thi lại đội nào anh chị em trốn tránh nó thì chúng ta sẽ gì ạ nó lại tiếp tục phải thi lại lần nữa trốn tránh nó thiên tiếp tục thi lại nữa và thi lại quá nhiều lần thì chúng ta sẽ phải gì ạ phải bị đuổi học đấy là còn nếu chúng ta tính và đầu tư bị lỗi nhiều quá phải cắt lót nhiều quá thì chúng ta bị mất tiền thậm chí bị cháy tài khoản phá sản rồi đấy là lý do sao hãy nhìn thẳng vào vấn đề hãy nhìn đấy quan sát như bình thường này chúng ta nhìn thấy vấn đề chúng ta là gì hãy quan sát nó anh nhìn nó dành thời gian khoảng hai ba 20 phút đổ lại liên tục như vậy thì tự nhiên bạn sẽ mở ra được cái cơ hội của bạn nếu bạn nhìn được vấn đề của nó bạn quan sát về vấn đề đó thì tự nhiên cái đầu của bạn cái sự trí tuệ của bạn là sao tại vì cái độ tĩnh lặng quan sát vấn đề đó nó là có trí tuệ đỉnh cao nhất nếu bạn nào học về đạo Phật thì các bạn thấy rằng là thiền tại sao thiền nó lại lại tạo ra cái năng lượng đỉnh cao thiền nó lại tạo ra cái trí tuệ vô biên cho tất cả những ai ngồi thiền được bởi vì lúc mà một ngày ấy, chúng ta có 72 nghìn cái gì ạ cái suy nghĩ quẩn quanh trong đầu chúng ta nhá 72 nghìn lúc đó năng lượng chúng ta bị tiêu tốn rất là lớn tiêu tốn rất lớn nên khi mà các bạn thiền hay là các bạn tập trung vào nguồn năng lượng của một cái gì đó kể cả những cái động tiêu cực nha từ cả nỗi sợ hãi lớn nhất thì bạn sẽ là gì ạ bạn sẽ nỗi sợ hãi sẽ biến mất các bạn có hiểu điều đó không ạ nếu có hiểu rõ thì comment cho dũng gái được để để các bạn hiểu đúng không ạ đây là cái cách đầu tiên chúng ta có thể thấy được cái thứ hai đó là khi mà chúng ta có bình thường này cái nỗi sợ hãi thì không bao giờ biến đi không bao giờ biến đi khỏi chúng ta cả đúng không sợ hãi và mọi cái nó không biến đi cái thứ hai chúng ta có năng lượng làm sao để có năng lượng bởi vì nếu chúng ta có năng lượng cao hơn năng lượng sợ hãi trong đầu tư hay trong đàm phán hay trong bất cứ lĩnh vực nào trong bán hàng trong mọi thứ ai có năng lượng cao hơn người đấy chiến thắng ai có năng lượng cao hơn chiến thắng trong đầu tư chứng khoán đó là đấu giá giữa hai bên nếu có năng lượng cao hơn là sẽ chiến thắng ok đó là chiến thắng nên chính vì vậy thì chúng ta sẽ thấy là chiến thắng là chúng ta có năng lượng thực ra tiền nó là đơn giản lắm các bạn ạ nó không phải những cái gì mà mang tính chất là tẩu quả nhập ma đúng không đây là một một trong những cái người người chị người bạn cũng là học viên của Dũng là khi mà Dũng hướng dẫn chị thiền chị chữa được bao nhiêu bệnh chị Hoa đúng không chị comment cái ạ chị chữa được bệnh chị chữa được bao nhiêu thứ khác về giải quyết được bao nhiêu vấn đề trong chị chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta hiểu về thiền thiền mà phần lớn nhiều người thiền ấy, người ta không giải quyết được vấn đề bởi vì họ thiền không có cảm xúc thiền lại không có cảm xúc nghe vẻ vô lý đúng không anh chị em thiền biết ơn ấy, anh chị em có cái cảm xúc tình yêu trong trái tim ấy, cái sự biết ơn trong trái tim thì tự nhiên nó sẽ dạ, cái cảm xúc biết ơn cảm xúc tình yêu nó là cảm xúc tuyệt vời thiêng liêng và tần số rất là cao nên nó có thể thay đổi chúng ta một cách đơn giản nhanh chóng nên chính vì vậy thì những cái điều như này có lẽ là ở đây cũng có rất nhiều các ờ, các ờ, vị ờ, các bạn ở cấp độ cao hơn rất nhiều nhưng đây là những cái gốc mà nếu mà chúng ta thiếu cái điều này thì Dũng tin chắc là nó chả có giá trị gì cả đúng không chúng ta cứ nói là chúng ta thiền chúng ta cứ nói là tĩnh tâm nhưng thực tế nó chả giải quyết được vấn đề nếu thiếu cái gì ạ cái sự biết ơn nếu cái thiếu cái sự uh, cái tình yêu thương hoặc là những cái mà chúng ta tần số rung động lớn nhất trái tim tần số trái tim nó lớn hơn 5.000 lần 5.000 lần 5.000 lần hay 50.000 lần Dũng không nhớ lắm tần nếu bạn nào biết là tần số trái tim nó lớn hơn năm năm nghìn lần hay năm nghìn lần đó tất cả những cái à, kể cả não kể cả những cái tế bào khác nên chính vì vậy tập trung vào trái tim nó sẽ giúp chúng ta gì ạ rất nhiều cho cái việc mà chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta sẽ thay đổi nên vấn đề chúng ta hãy tập trung vào năng lượng muốn tập trung vào năng lượng đúng không thế phải tập trung năng lượng thế tập trung năng lượng để thay đổi tập trung năng lượng có một cách đơn giản nhất là chuyển động cơ thể đúng không năm nghìn lần ok à, ờ, chuyển động cơ thể chúng ta chuyển động cơ thể chuyển động cơ thể là cái chuyển động mà tạo ra cái năng lượng cao nhất và chúng ta sẽ giải quyết được nỗi sợ hãi có khi nào chúng ta đang mệt mỏi đang sợ hãi có thể là chúng ta đang bị ai dọa dẫm ai đó đánh giết rồi chúng ta đang đầu tư cái việc mà chúng ta gì ạ luôn luôn gì ạ khi mà chúng ta chuyển động ra tập thể dục tự nhiên là mọi thứ nó biến mất trong một cách nhanh chóng đúng không nhập trách nhanh chóng ở một số anh là tự... tẩu hỏa nhập ma đấy là cái gì ạ đấy là do chúng ta không hiểu biết thôi ạ thì cái này nó mang tính chất tâm linh một chút nếu bạn nào học về trường sư học dưỡng sinh thì bạn hiểu tại sao tẩu hỏa nhập ma đúng không tẩu hỏa nhập ma là do chúng ta không biết người ta bảo là đừng có tập trung vào luân xa số 1 thì chúng ta lại cứ đi tập trung chung vào luân xa số 1 để thử để xem thế chúng ta bị dính vào những cái gọi chúng ta gọi là năng lượng lạ xâm nhập đấy là do gì ạ người ta bảo không thì chúng ta lại cứ tò mò chúng ta vào chúng ta làm nên dẫn đến bình thường thì chả ai có thiền chả ai bị làm sao cả nhưng đấy là do những cái bạn tò mò những cái bạn không biết thì gì ạ tự vào còn làm sao mà tổ hòa nhập ma được đấy là cái toàn cái chuyện đó là nó nó mang chất là thiếu khoa học nếu bạn nào hiểu rõ về trường sinh học dưỡng sinh thì bạn sẽ thấy thế đây đều chúng ta đang nói về cái gì ạ đó là gì ạ chuyển động năng lượng những cái thứ ba nữa anh chị em cần phải biết đó là các bạn biết là nếu chúng ta thấy là chúng ta có kiến thức đúng không chúng ta hiểu về kiến thức tôi hiểu về bản chất của cái cổ phiếu đó hiểu về bản chất vận động thị trường khi mà chúng ta hiểu về cái quy trình vận động của cổ phiếu hiểu về những cái ờ, quy luật mà cổ phiếu tạo ra và chúng ta gì ạ hiểu rõ về nó thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ giải quyết được cái vấn đề là nỗi sợ hãi bởi vì thực tế là cái nỗi sợ hãi chúng ta không bao giờ mất đi kể cả anh chị em có học của Dũng thì anh chị em cũng không bao mất cái sợ hãi đi nhưng khi mà chúng ta hiểu cái nỗi sợ hãi hiểu quy trình mà chúng ta học về phương pháp chúng ta hiểu về quy trình là sử những cái cổ phiếu ạ DGC các bạn thấy là bây giờ nếu các bạn mua vào các bạn có sợ phải bán ra không ạ các bạn sợ nó lên quá cao các bạn bán ra không câu hỏi đặt ra là cái cổ phiếu này nếu bạn mua vào thì đến bây giờ bạn các bạn sợ hãi là nó quá cao nó lãi quá nhiều rồi các bạn bán ra không hay là nếu bạn hiểu về cái quy trình rồi thì bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ gì à, nó sẽ nằm trong một cái cái phần nào để các bạn bán ra các bạn hiểu không nếu bạn nào đã đã hiểu được cái cái cái đây là một cái dạng như vậy nếu bạn đã hiểu rằng là nếu chúng ta hiểu rằng cái cổ phiếu này nó như thế nào thì nó kết thúc chu kỳ chúng ta hiểu nó biến động nào trước kết thúc chu kỳ chúng ta hiểu thế nào là chúng ta mới mua vào cổ phiếu thì rõ ràng là rõ chúng ta đã nắm rõ được cái gì ạ à? các bước đầu tiên là xu hướng đúng không các bước quy trình đầu tiên là chúng ta làm cái gì chúng ta phải nắm được quy trình quy trình khi mà chúng ta tham gia cổ phiếu này thì đâu là cái đoạn nó là đỉnh vậy nếu nó nó như thế này nó là đỉnh chưa có phải là đỉnh chưa và chúng ta đã nắm rõ là à khi nào nó phải biến động lớn khối lượng lớn thì đúng là chúng ta bán dần ra hoặc là khi nào nó có những khoảng trống chạy nước rút thì chúng ta bán dần ra nên chính vì vậy thì những cái quy trình như vậy chúng ta cần phải nắm rõ được là khi nào hoặc là chúng ta thấy rằng những cổ phiếu rất nhiều cổ phiếu như là một bạn có hỏi kinh đô thì đây có phải lỏng lẻo hay không thực tế khi một cổ phiếu đã tăng rồi thì nó sẽ có những cái giai đoạn biến động biến động siết chặt chúng ta nhìn này những cái biến động như này gọi là có lỏng lẻo không ạ nó, nó gần như là một cái thời gian để khớp gần như là bằng nhau này thì sao lại gọi là lỏng lẻo được biến động trong biên lớn nhưng thực tế là nó dao động rất là nhỏ đúng không dao động nhỏ dao động nhỏ đúng không thì đây không thể gọi là lỏng lẻo được đúng không còn mua ở vùng này thì sẽ không mua nữa bởi vì nó không có tích lũy nó lên đến đây rồi nó không có tích lũy nhưng nếu ở đây nó tích lũy khoảng 7 8 phiên hoặc nhiều hơn thì chúng ta lại mua tiếp các bạn có hiểu không ạ chúng ta hiểu không ạ tức là cái vấn đề ở đây là lỏng lẻo là cái gì ạ lỏng lẻo chúng ta quan sát cái gì ạ cái phần cuối cùng một dây lạt đầu tiên chúng ta buộc thì nó có lỏng không ạ dây dây lạt đầu tiên chúng ta buộc lỏng sau khi mà chúng ta đến đoạn cuối chúng ta xích chặt rồi thì đó gì nên cái cổ phiếu để chúng ta biết được nó lỏng hay không thì tôi hãy xem về hết cái gì ạ à? hết cái phiên hôm đó thì chúng ta sẽ biết nó lỏng hay không các bạn hiểu không hết cái phiên đó và chúng ta xem cái dao động của nó đúng không dao động của nó xem là cổ phiếu đó nó dao động như nào trong phiên nhưng quan trọng là chúng ta thấy kết thúc phiên nó có lỏng hay không đấy là một cái thứ hai là cổ phiếu lên thì nó gì ạ à? cái đoạn lên thì nó sẽ rung lắc rất mạnh lên thì bao giờ nó cũng rung lắc rất mạnh chính vì vậy nó rung lắc thì cái quan trọng là nó chịu trừ khi nó phân phối nữa nó khối lượng rất lớn được khối lượng rất lớn hoặc là nó có những khoảng trống chạy nước rút thì đấy chúng ta gọi là các quy trình nếu anh chị em nắm được các quy trình đúng không nếu anh em chị em nắm được các quy trình nắm được các bước một là gì bước hai là gì bước ba là gì thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ không sợ gì cả sợ hãi là do chúng ta gì ạ chúng ta chả biết gì chúng ta đi trong một cái cái mê cung có rất nhiều bạn đầu tư hai ba tỷ thậm chí là năm sáu tỷ nhưng thực tế là chả biết cái gì cả thế bây giờ chúng ta thấy là vì chúng ta không biết gì nên chúng ta vào thị trường nó cứ bị biến động cứ lên xuống lên xuống mà chúng ta chẳng hiểu vì sao nó lại lên xuống chẳng hiểu vì sao nó lại khủng khiếp như vậy đấy là cái sự sợ hãi nó dẫn đến là cái mà chúng ta thấy nguy hiểm không thế là hôm qua các bạn thấy là hôm trước thị trường nó giảm rất mạnh các bạn thấy xem là trên cái một số các trang mạng thì người ta bảo là thị trường sẽ đi đến đâu các bạn thử xem ạ chúng chúng ta thấy đấy một số cái trang mạng thì bảo thị trường nó sẽ đi đâu nó giảm tiếp đúng không và trong các group kín group hở người ta cũng nói như vậy một cái câu chuyện từ hôm qua Dũng đã nói rồi anh chị em nhớ câu chuyện hôm qua Dũng đã nói rồi thị trường chúng ta làm sao thị trường chúng ta nó gì ạ nhiều khả năng nó sẽ hồi phục đúng không anh chị em để hiểu thì Dũng có nói là nhiều khả năng sẽ hồi phục và đây có thể là một chu kỳ mới và nếu chúng ta đây là một chu kỳ mới thì bây giờ chúng ta tại làm sao chúng ta cần phải có một cái quy trình nào đó đúng không để chúng ta mua cổ phiếu tốt nhất ở đoạn này chứ không phải là chúng ta là gì ạ chúng ta lại không biết mua mà chúng ta lỡ cơ hội nên chính vì vậy việc mà chúng thiếu cái quy trình thiếu cái phương pháp đấy là nguyên nhân có những người người ta kiếm được gì ạ hàng hai ba mươi phần trăm thậm chí là nhiều trăm phần trăm lợi nhuận nhưng có những người thì được người ăn không hết người lần không ra đúng không có bao nhiêu bạn thì gì ạ thấy rằng là thế thì bây giờ vấn đề ở đây là tại sao người ta nếu người ta nghĩ rằng thị trường sập thì người ta có dám mua cổ phiếu không nên chính vì vậy thì Dũng biết rằng là phần lớn các bạn khi mà thực sự một là theo dõi kênh của Dũng hai là các bạn gì ạ các bạn uh, có thời gian thực hành thì các bạn thấy là chúng ta đều có gì mọi người thì thua lỗ nhưng chúng ta vẫn có lợi nhuận khá vậy bao nhiêu bạn đã thấy là chúng ta đang có lợi nhuận khá tốt ở trên này thì hãy comment cho Dũng cái đúng không nếu các bạn thấy là thực sự trong quá trình bạn theo dõi hoặc là bạn uh, cùng đồng hành với Dũng thì bạn thấy là có lợi nhuận trong đoạn này và có lợi nhuận cao thì các bạn có thể comment để xem là thực tế to có phải như vậy không à, thực tế nó phải như vậy lúc mà thị trường đặt đỉnh thì Dũng bảo là gì ạ các bạn cần phải bán ra đúng không phải bán ra hết ạ à? bán ra hết nhưng khi mà bắt đầu thị trường như này thì Dũng có bảo các bán sao ạ tại vì những cái cổ phiếu nào mà cần nắm giữ thì các bạn thấy rằng là đây là tất cả những cái câu câu hỏi câu trả lời các bạn thấy là khi các bạn thực hành thì các bạn thấy rằng điều này nó diễn ra và thời gian tới nó lại tiếp tục như vậy tất cả cái điều này nó cho chúng ta biết là thị trường nó vẫn cho chúng ta thấy là những cơ hội nếu chúng ta biết nắm bắt cổ phiếu chứ không phải là chúng ta nắm bắt thị trường tại vì trong đoạn này thị trường nó chưa để phân phối được đúng không? chưa phải phân phối được nên chúng ta cứ tìm là sập về một nghìn sập về hai nghìn bởi vì chúng ta cứ nhìn thấy là nó đang ở đáy nó đang là có một số thì bảo là ôi rồi ơi thị trường nó khủng khiếp quá thị trường nó thấy nọ kia do là chúng ta thiếu kiến thức đúng không do thiếu kiến thức thôi ạ ok đấy là những cái gì mà để cho các bạn ở ờ, này thì Dũng chỉ muốn nói các bạn thế này dù các bạn có học bất cứ phương pháp nào uh, bất cứ hệ thống nào thì với cái mục tiêu của Dũng đó là đầu tiên đó uh, trước khi mà kết thúc cái chương trình ờ, buổi tối hôm nay thì Dũng muốn nói anh chị em đó là cái cái mà Dũng có đang có mặt đang ở đây nhiều bạn hỏi tại sao ông đầu tư như thế mà ông lại dạ, không làm quỹ hoặc là ờ, đầu tư cho riêng mình cái thứ nhất Dũng muốn nói anh chị em các bạn là Dũng vẫn đầu tư như các anh chị em mua bán cái gì Dũng cũng đều nói public luôn ạ à, kể cả những các bạn chị em một viên thế thì bây giờ Dũng lãi có lợi nhuận mọi người có lợi nhuận cái điều đó có tốt không ạ bởi vì cái mục tiêu này trong cái sứ mệnh đầu tư của mình đó là truyền cảm hứng anh chị em thấy là tất cả những cái chia sẻ của Dũng nó luôn luôn tạo động lực cho anh chị em để anh chị em có cái động lực đầu tư tại vì tài chính là một cái kênh đầu tư có thể tự do tài chính được có rất nhiều gia đình khó khăn thậm chí là có những gia đình người ta bỏ nhau bố mẹ ly ly thân nhau tất cả những điều đau khổ nhất nhé nhiều cái sự việc thậm chí là sự việc mà nó là tiêu cực tiêu cực kể bản thân Dũng đã có những giai đoạn mà nghĩ đến cái cái cái tự tử thế cái việc như thế thì nếu chúng ta giúp được người khác nhìn thấy gì à? cái bức tranh toàn cảnh về thị trường hiểu rõ được để chúng ta có thể né việc mà đau khổ sợ hãi lo lắng như tối hôm nay chúng ta đã thấy là cái, cái việc mà chúng ta biết rằng nguyên nhân từ sợ hãi đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là giúp họ kiếm được lợi nhuận trong đầu tư giúp họ cái thấy có niềm tin trong đầu tư bởi vì nếu chúng ta xem tất cả những cái chương trình Dũng không biết là các bạn xem ở đâu nhưng để có những chương trình như thế này nó rất là ít nha để có những chương trình mà Dũng chia sẻ này nó rất là ít bởi vì đây này đây là những trải nghiệm thực tế của Dũng trải nghiệm thực tế của Dũng nó là sự thất bại của Dũng nó là sự là gì mất mát của Dũng và cung Dũng đã nhìn thấy nhiều người như vậy nên chính vì vậy tất cả cái này là cái mà Dũng thấy được tại vì Dũng đã bị như vậy Dũng đã gì ạ đã bị mất hết Đấy, vợ còn gì ạ? À? Thời điểm khó khăn nhất vợ còn viết đơn xin ly hị bởi vì nghĩ là mình không thấu hiểu tại vì thường là đàn ông á, thì thường là những cái lúc mà họ mất họ không mà kể họ cũng không chia sẻ nên chính vì vậy gia đình chúng ta cũng thế thôi à, tất cả những cái, cái điều này khi mà những người trụ cột gia đình á, họ mất là họ không chia sẻ đâu ạ nên đấy là những lý do mà chúng ta cần nắm giữ thì trước khi kết thúc cái chương trình này thì Dũng cũng chỉ chia sẻ cho anh chị em là thị trường chúng ta nó sẽ vẫn còn rất nhiều cơ hội và những cái cơ hội đó thì các bạn có thể nhìn thấy là thị trường này này nó đang tích lũy về cái quá trình tích lũy này thì có thể những cái cổ phiếu mà các bạn thấy là uh, trong thời gian tới cũng chỉ đơn giản là các bạn sẽ thấy rằng những cổ phiếu mà nó vẫn có những nền tích lũy khá tốt thì đây cũng là cơ hội cho quý vị các bạn tại vì trong cái chương trình này Dũng chỉ chia sẻ để các bạn có thể về nghiên cứu sâu hơn tại vì các bạn hiểu thì các bạn mới mua mà còn các bạn không hiểu thì các bạn không mua đâu đấy là điều chắc chắn những cổ phiếu như này các bạn có thể theo dõi các bạn có thể tham gia đây là những cái giai đoạn mà nó rất là quan trọng còn một vài các cổ phiếu khác nữa nhưng tuy nhiên thì đây là một trong những cái uh, cách để các bạn có thể hiểu rõ là tại sao lại đưa cổ phiếu này hoặc những cổ phiếu này thì nếu anh chị em thấy rằng là khi mà nó có những khoảng trống chạy nước rút hoặc là những cái khối lượng bùng nổ lớn nhất thì lúc này chúng ta cần phải thoát ra còn nếu những ai mà muốn tham gia cái đầu tư trong cái cổ phiếu này thì không còn cơ hội chúng ta nữa bởi vì chúng ta đã bị qua mất cơ hội rồi kinh đô cũng qua mất cơ hội rồi bởi vì khi mà những cái điểm mua có thể nó lên 5 60 phần trăm hoặc là nhiều hơn chăng nữa thì nó đã qua mất điểm mua rồi thì chúng ta sẽ không còn cơ hội mua nữa nên chính vì vậy thì đầu tư chứng khoán là chúng ta phải tìm kiếm những cái điểm mua có độ an toàn cao các bạn nhá điểm mua có độ an toàn cao chứ không phải là chúng ta gì ạ nên tham gia vào những cái điểm mà chúng ta không biết nó đang ở đâu à, một bạn có hỏi là có nên bỏ việc tham gia hay không thì trước tiên mà chúng ta nói chúng ta cần phải đầu tư cho mình á, nếu đủ kiến thức và chúng ta phải có thời gian để trải nghiệm xem là chúng ta sống được hay không giả sử hôm nay có một cái chị học viên chị tham gia với Dũng chị cũng đang làm một công ty rất là lớn là lớn và lương hơn 50 triệu thì chị cũng có xin Dũng lời khuyên như vậy nhưng cái quan trọng là chúng ta này, này trong quá trình trải nghiệm chúng ta chúng ta có lợi nhuận chưa cái thứ hai lương 20 triệu thì trong trường hợp mà chúng ta lãi được 1 tỷ lãi được 50 triệu thì thay vì chúng ta tăng quy mô lên mà chúng ta cần phải rút ra để lấy thường là chúng ta phải rút ra lãi lợi nhuận chúng ta phải rút một nửa ra lãi lợi nhuận chúng ta phải rút ra chứ thường chúng ta lại tăng quy mô lên thì chỉ cần một lần sai là cho lấy mất nên đây nó sẽ là một cái những cái trải nghiệm vì có những người nhiều người thì là sử những đa phần là anh chị à, em nhiều tuổi hoặc là chị em là chúng ta là phụ, phụ nữ thì thường là sẽ có những cái gì đưa ra những quyết định rất là nhanh nhưng phần lớn thì thường thì chúng ta sẽ tăng quy mô lên đúng không tăng quy mô lên mà khi mà tăng quy mô nó quá lớn thì khi nó rơi một, một lần nữa là chúng nó mất hết nên cái quan trọng là khi mà chúng đầu tư đầu tiên chúng ta phải vẫn cứ sử dụng vẫn cứ làm công việc chúng ta nhưng quan trọng là trong quá trình đầu tư chúng ta có tiền không nếu mà chúng ta lấy được tiền thì chúng ta xem là cái lợi nhuận chúng ta được bao nhiêu và chúng ta rút ra chúng ta nghỉ hưu bao lâu đấy là xử như bây bỏ chúng ta bỏ một tỷ ra đầu tư lương 20 triệu thì chúng ta nghĩ chúng ta nghỉ được bao lâu thì chúng ta mới rút ra được nghỉ được bao lâu nhá chúng ta cần có số tiền đấy để đảm bảo cho cuộc sống gia đình chúng ta còn nếu mà có lúc thị trường nó bất động đúng không bất động thì bắt đầu chúng ta thấy rằng là cái việc mà đầu tư nó khó khăn hơn nên chính vì vậy thì giả sử ngoài cái thị trường và chứng khoán thì anh chị em cần phải nắm rõ hơn hay là thị trường hàng hóa là một kênh đầu tư khá hấp dẫn và Dũng bắt động đang nghiên cứu thì trong quá trình nghiên cứu và Dũng thấy là nó nó có cái giá trị thực sự thì Dũng cũng sẽ chia sẻ để cho chúng ta là nếu chúng ta đầu tư chứng khoán mà lúc mà chứng khoán nó đang ở một trạng thái gọi là không có xu hướng thì chúng ta có thể một kênh uh, đầu tư về để, gọi là thị trường về uh, hàng hóa chúng ta đầu tư được bởi Việt Nam chúng ta đã có cho phép được sử dụng đầu tư hàng hóa và hôm nay Dũng xem cái đầu tư hàng hóa Dũng thấy là rất là hay bởi vì tất cả những cái hàng hóa nó giống hệt luôn cái đầu tư trong chứng khoán nên chính vì vậy cũng đây là một cái kênh rất là hay dành cho anh chị em các bạn nếu trong hợp nghiên cứu thì tới đây Dũng sẽ có một cái phần trong cái kênh này để anh chị em có thể cũng theo dõi được và những ai mà đang đầu tư vào kênh hàng hóa thì chúng ta cũng sẽ sẽ thấy rằng là mua bán trong hàng hóa nó cũng rất là dễ đơn giản thôi quan trọng là chúng ta hiểu rõ về bản chất của nó một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi cái chương trình buổi tối ngày hôm nay thì trong buổi tối ngày hôm nay thì Dũng không chia sẻ kỹ về cái thị trường bởi vì các bạn biết rằng là mọi cái thị trường trong lúc này nó vẫn đang cho chúng ta những cái điều kiện thuận lợi quan trọng là chúng ta tìm kiếm cổ phiếu hay không những cái cổ phiếu một vài cổ phiếu Dũng đã bật mí cho anh chị em các bạn nên đây là những món quà để chúng ta nếu chúng ta kiếm được lợi nhuận chúng có niềm tin thì cũng nên tốt nhất là chúng ta học cho mình một cái kiến thức dù là nhỏ hay ít thì cũng phải có một cái kiến thức chuẩn để chúng ta đầu tư một cách tốt nhất à, xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo và à, nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Dũng để chúng ta nhận được những cái video tuyệt vời hơn thì nhớ đăng ký kênh để à, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong những buổi tối tuyệt vời này xin cảm ơn rất nhiều và tạm biệt các bạn